kéo nó kéo nó lên kéo nó lên rồi gỡ rồi rồi kéo lên để nó nằm đó luôn đi rồi gỡ đi bay dữ mày nhìn gỡ lưỡi ra chạy máu liền luôn á hả phải chạy thôi rồi nó móc nó ra lại đi